sợ nó rớt, rớt trong này nữa qua wow, cái muốn to bự chữ rồi cho ba đó thử không có rồi mời luôn trước luôn thì thử phải thử trước chứ cái này em thích vị này hơn mà so gì cũng so nữa cái này trăm ngàn lận chị chơi đấy bà mình phải đề cao cao hơn nói là mình thích hơn thôi lươn lẹo giờ mời em à, thực phẩm nữa này trăm ngàn nữa này cái này là uống sao tập nha một loại rượu tim à, rất là rất là xịn sò nice. đó là hàng độc quyền của công ty anh phân phối luôn đó rất con tiếp nha ừ. nó là MRE đọc là MRE đó real whole foods tức là đây uống sau tập protein uống sau tập là tập xong uống cái này ừ. thử rồi bảo đảm ngon luôn ngon đứa thì chưa gặp anh uống hết trơn rồi đó còn có bình chưa em á bình duy nhất ở việt nam giờ luôn hết rồi hết rồi còn bình thôi đó ngọt quá đương nhiên đó bình luôn chưa là bữa ăn thay thế đấy nó gồm có nhiều loại protein trong đây nó có protein của thịt nữa wow. là cái hàng đặc biệt nó bổ trợ cái gì anh nó nó nó nó nó, nó cung cấp protein và dưỡng chất để cho sau khi em tập xong á là cơ bắp của em mới cần cái sự phục hồi mà muốn phục hồi nó phải có dinh dưỡng ờ. dinh dưỡng phải là cái này chứ phải là cơm nha dạ. nó không phải nước đường nha không phải trà sữa nha ừ. hết thì phải làm sao mua thôi em hàng cực phẩm á rồi giờ chỉ còn cái vỏ thôi đổ vỏ đi em rồi bây giờ ờ, đây là cái món quà đây là cái món quà mà Labrador tặng cho anh Labrador thích anh lắm ừ. anh với lắp ra cũng hay mà bánh cục cục chì mà ném đi mà cục đất ném lại á ủa phải không ta nói chung câu thành ngữ đó nó vậy đó cứ nó thích anh là nó tặng anh à, anh anh tặng nó rồi hỏi nó xem nó thích em không không biết nữa các em phải gu thôi. đây à, đây là quà tặng hãng Lazada bây giờ phát triển thêm một cái à, dòng quay quay isolat ờ. có tên là hai pro pro loại mới Lazada có một con tên là Hunter Lazada thì ông này ông gì đứa con không á ổng ổng ờ, ngồi ổng ổng ổng chế ra một dòng sản phẩm mới ừ. một dòng sản phẩm là gồm có nhiều loại sản phẩm trong đây á nó là protein của cái loại đó nó có tên là pro series ừ. nó có pro bca nó có pro free cao nữa thì ngày hôm nay sau tập không á thì anh sẽ uống protein tiếp ừ. lúc mà cơ thể chúng ta này nó đang gọi là nó xịn sò nó ngon lành như vậy nè dạ. tập mà nó nhức nhức nó mỏi mỏi nó mệt mệt á ừ. là uống protein vô để cho phục hồi đây là cái dạng à, cực phẩm tức là dòng hydro tức là hydrolas đó nó đều là gì 100% quay hydrolyze quay protein isolate tức là cái loại tinh khiết nhất của quay hôm nay dạ. các bạn như mơ ai cũng biết thành phần này thì cũng các bạn ai cũng biết rồi một một muỗng nó được 30 gram protein thì hồi nãy anh đã uống với em mà cái này cái này là 40 gram protein nha các bạn 40 gram cái này 40 gram em uống bao nhiêu ạ à? em uống nhiều không em uống nửa đi em uống nửa là em uống 20 gram anh uống 20 gram rồi mà với một cái cơ thể một cái bơ đầy đẹp trai như anh mà cơ bắp nó ngon lành như anh đó thì à, à? hai chục gram đầu tiên nó sẽ không đủ là phải bao nhiêu của em thì 25 gram đầu tiên đủ còn anh thì dạ. phải 50 gram Ôi do đó ở bên này nó là 30 gram cộng với bên này 20 gram là 50 gram thì bây giờ anh sẽ uống một muỗng quay nữa kết hợp với cái này ừ. đó là kinh nghiệm uống sau tập nha các bạn dạ. okay. đây thì giờ không không phải là quảng cáo nha bạn không nhớ là quà tặng chứ chưa bán mà mua cũng có đâu ý tặng. là anh tặng em hả không nó tặng cho anh mà à. <laughs> tặng cho anh chứ Bruh. anh tặng cho em anh sẽ tặng cho em những ờ. cái bữa ăn thay thế liên body có hơn ừ. đó anh tặng là tặng hàng sang chảnh không à yeah. Dạ. chứ không phải vì một cái món quà tặng ờ, cho em rồi em à. anh, anh tặng những món đồ có va vớ vẩn thì người ta sẽ đánh giá anh là cái mức độ chịu chơi à. bây giờ à, đối với em mày màu gì màu nâu màu trắng màu màu, màu nâu màu trắng màu màu à, màu hồng với màu à, màu đen ừ. ý ý là anh bận sao bột màu gì à bột trong này hả uh màu trắng đó trắng không màu nâu là đúng á màu nâu là đúng á tại vì em nhìn nè cái vị này bị chót ờ. à. chocolate chót chocolate nó, nó bị bị vị nó màu nâu nên nó sẽ là màu nâu cái đúng, nguồn đúng. cái cái nguồn đầu tiên bên này rất tốt nha các bạn nên cái dòng rồ của Labrador là cái dòng mới thì ông tặng cho con mà okay. con con ổng chụp hình chung với anh nó bự như gấu rồi đó ừ. đó nên uh, chuyến sau đi mỹ anh dẫn thăm cụ này nói chung ông, ông cụ này đối với anh nó có cái tình cảm mạnh nãy ông trong cái vấn đề mà cách chơi cách sống này nọ kia dạ. đó nói chung là sống là coi là cái gì cơ? trả ơn trả nghĩa gì cả nhưng mà mình thích một con người đó thì ừ. mình nên nên nên, nên nhiệt tâm với người ta thôi không mà đâu rồi không đó là từng đó là từng mưa của anh đó đúng rồi chính xác cuộc sống của anh ở ngoài xã hội đẳng cấp mà anh quen toàn là CEO này nọ cái mối quan hệ của anh nó vậy thôi chứ wow. còn trên mạng thì mình không kiểm soát được ủa cái muỗng à thấy rồi hơn hơn hơn hơn giấu kỹ quá sợ nó rớt, rớt cái mãi nữa qua cái muỗng to bự chữ rồi cho ba đó Hả? bỏ xuống cầm bên kia thì nè em nhìn cái sơ nè ở đây nó có cái sơ size cái sơ size nó 39 gram luôn ờ, ba chín gram cho ra một muỗng đúng không 39 gram cho ra 30 gram protein 39. nếu mà các bạn mà so sánh về cái chất lượng protein đó thì các bạn đừng có đem cái ratio ra không cái ratio nó chưa thích hợp cho dòng protein giá rẻ còn bây giờ nói gì protein nó nó ma mị lắm các bạn cái ratio nó không tốt chưa chắc cái protein nó không tốt đó mình phải coi đó là cái nguồn nào nên á chúng ta tham khảo về protein nó đầu tiên bạn nhìn nè nó là hàng của lapada thì bạn phải coi cái hàng lapada này nó là sản phẩm nó dành cho phân khúc nào em hiểu ý anh nói không giống như bây giờ mạc với Lexus với VinFast à, với Kia Morning đúng không thì mà mình phải coi cái thương hiệu đó đó nó cho ra cái dòng gì thì bây giờ các bạn phải định hình Labrada này nó cho ra dòng gì mà đây là dòng Pro series của Labrada nữa từ đây mình chiếu xuống xong mình coi cái nguồn sản phẩm này cái nguồn protein nó là nguồn gì mình đọc cái cái cái cái, cái, cái gọi là cái triết lý của cái dòng Pro á thì mình sẽ hiểu hơn nha các bạn là các dân chơi thơm nha thơm không thơm rồi thơm thơm như là bánh mình mới nói gì bạn cái muỗng này là gì sơ bên sai này sơ bên sai mắc gì đây luôn tức là trong quá trình vận chuyển là khi mà cái muỗng nó bỏ vô cái cái cái hộp á nó bỏ bằng máy nha bạn tay bằng cầm tay bỏ vô nha <laughs> cái gì chuyện sức nó bỏ bằng máy tức là cái cái cái đóng hộp tất cả tự động hết xong rồi nó nó nó phải test bốn năm vòng gì trong nhà máy nó nữa cái hộp này nó là nó là trong quá trình mà cái cái cái muỗng cái này nó lăn lộn giang hồ á là cái muỗng này nó sinh ra nó bút bột sẵn luôn rồi đó chứ không phải bột mắc ở Việt Nam nha đúng rồi anh em ạ là để dành cho nó đó à, sao nó đổ quá What the... okay. thử không thử không có rồi ngoài luôn trước luôn thì thử phải thử trước chứ Nice. Cái này em thích vị này hơn Thích cái này hơn Mà so gì cũng so nữa Cái này trăm ngàn luôn chị mấy cái loại mà nó rtd đó là cao cấp rồi không phải so chỉ là nói là mình thích hơn thôi đương nhiên cái, vị nó ok phần của mình thích hơn thôi chứ không thể so sánh được cái nào nó cũng tốt cái nào cũng ok cũng cái này là anh pha có mất mùi rồi hồi nãy trong đây của anh còn dư miếng nghe miếng miếng nghe ừ. trời hình là sắp mưa rồi ok kết thúc kết thúc uh, buổi uh, ghi hình ngày hôm nay cảm ơn tất cả các uh, các bạn trong đó các ekip của chương trình và các bạn mua đồ ở đây